đó thì em giữ lại đi cảm ơn tôi cảm ơn su đầu bé cảm ơn bye bye tăng thêm sức mạnh tỉnh táo tính đi lâm viên nữa thôi mọi người ơi cố lên nào hai cả hai đời xuống xuống lớn quá đi lớn cao

Ăn phê quá hả? À. Ờ. Hai viên nữa thôi, mất ai là mừng đời ơi. Hoài. hãy xé nhẫn, gửi tin nhắn và quý đọc website để trúng thưởng mỗi ngày. on, baby.